mọi người hôm nay à, Phước Sửu và Mạch Đức Thành anh em nhà mình đang có tại à, đang có mặt tại một cái giải shop house của Nova đó Thành dạ đúng rồi thì hiện tại đây là một công kỳ à, Wonderland được à, nằm dọc cái tường này hết quá tuyệt vời mà khách hàng mua shop đây thì cũng không phải lo lắng về vấn đề là không có ai thuê hay là nọ thứ thì Nova sẽ đưa vào vận hành những cái chuỗi bị đó hết à vậy hả dạ. cái chuỗi shop house mà gọi là có rất là nhiều cái thương hiệu nổi mà sẽ đặt ở đây nè dạ. à, là Adidas nè rồi LV rồi những dạ. cái sản phẩm là khi mà quý khách hàng mà quay lại với là hồ tràm thì dạ. à, mình có thể là tầng hưởng mua sắm à, những cái sản phẩm tại nơi đây và một là nơi là gọi là chết in uh, rất là đẹp tại Hồ Tràm bởi vì dạ. có phong cảnh rất là đẹp nè bãi biển đẹp nè khí hậu thời tiết uh, rất là mát mẻ dạ. và một cái điều đặc biệt ở đây là một cái cung đường uh, dọc bờ biển này là khá rất là nhiều uh, cái địa điểm chết in bảo tàng dạ đúng rồi nói đến Hồng Winter lên là một cái phân kỳ đầu tiên của uh, gì uh, nhất uh, nhất của uh, Nova tại Hồ Tràm dạ. thì sau sau những cái phân kỳ khác một vài cái sản phẩm khác mà tại Hồ Tràm hoặc là đâu và và đến được ở cái con kỳ là Wonderland thì à, ở trước Wonderland thì mình sẽ là cái dạ là cái à, Havana Island à, tiếp theo đó thì mình sẽ đến là Musto rồi Happy Beach và dạ. một công kỳ khá là lớn nữa lên tới 140 hecta đó là công kỳ Tropicana yeah. yeah. Sổ biết là sư đóng Bình Châu đúng không? Biết. Dạ thì đâu qua đây đã mua lại và đã à, làm một công chuyện đó là sen đó, à, rất là mạnh mẽ ở đó. Dạ. Rất là thích tắm sen đó thành à. Dạ. Một cái cái cách rất là chiêu rất là phê à, một cái bãi một cái suối nước nóng gọi là tự nhiên dạ. có những vùng suối nóng mà gọi là tại một cái ờ, vùng đất không dạ. và từ ba phát triển và đưa lên tầm cao mới và dạ. sắp tới thì ngoài những cái phân khu mà thành đang triển khai thì có một phân khu mới à, dạ. sắp tới Nova đang triển khai thì Thiên Thành đó là phân khu đó là phân khu gì vậy? Dạ, cũng là một phân khu ờ, đó là Long Island nó nằm yeah. ở dạ. khu vực cốc. Ờ, à. thì nó cũng xem xem giống như là cái ờ, Havana Island như vậy sẽ ép ép với lại uh, khu dạ, rất là đẹp sắp tới sẽ mở bán quá tuyệt vời không? rất là nhiều loại sản phẩm tích hợp trong khu giảm gỗ shop house đẹp hơn và bức ảnh cực kỳ là tuyệt vời thì thành có thể đi qua chiếu về cái mức giá và qua về cái thanh toán và đối với cái sắp tới thì không dạ hiện tại thì ờ, tất cả và cái phòng sẽ cập nhật ngay đến quý anh chị dạ. và anh chị có những sản phẩm tại à, hồ tràm quận à, bình châu ký gửi thì à, alo cho xuất sửu dạ. hoặc là mạnh đức thành cảm ơn mọi nhà đã quan tâm và xem video của thành và anh sửu à, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau xin chào và hẹn gặp lại